Hello. I'm making fish balls. Salmon. My husband cut up the salmon and took out the uh, bones and everything. He did the dirty job, but I got a good job. I just uh, filled the shrimp. But I still do more. I still do the uh, dishes and everything, and I uh, peel stuff. And he does the, the dirty job. mm <laughs> -hmm. Okay. Salmon. Uh, put some shallots in. And I put some herbs in. Different kind of herbs. And I put in some um, Chinese, uh, uh, uh American sausage. And I put in spices. Fish sauce. Sugar. Uh, pepper. And flour. Is that right here too? Okay, now. Okay, put the lid on. First, I plug it in first. First up, put in some purple onion too. I also put in a little um, tablespoon of flour because you're going to aqui em cold water xin chào các bạn à, Bữa nay một chuyện Thế là phải về nó Tôi đã dắt xong tôi quay mình Bật Tôi đã food Tôi đã Bây giờ đi ngồi teach. Oh, you will replay? Hmm. Hey, One replay, yes. Oh, you bought only three dollars, huh? Win uh, à, three play. Oh, so you buy uh, three dollars, you take back three dollars. Yes. Same thing. Um, lost anything. Oh. Ờ, okay. <laughs> Yeah. else tastes very good. Huh? Oh, good, very good. Mm. Well, take this one, yeah. All right. Very good too. All tastes good. Oh, oh, take good this one too. Buddha. Yes. Buddha food for me. Không mình làm ăn chay. Nhưng mà ăn chay đụng cái gì ăn đó các bạn biết không? Chứ mình không có phải là ăn chay trường kỳ kháng chiến như mấy người khác. ăn chai nhưng mà xả ờ, cái này cũng là chai luôn tại vì ờ, nó cũng không có ờ, thịt thà gì trong đó ừ có thịt trong đó oh my god when can I eat uh, ăn chay mà thì sao học oh, but nước mắm oh my god okay without nước mắm I can eat oh, okay fish is okay fish is steak ăn chay chai đụng nước mắm mình ăn chai ờ, đụng thịt mình ăn tại mình theo ờ, theo ờ, thiền tông mà không thiền tông bắt phái năm phái rồi à, đụng ăn thịt cũng ăn được ừ. còn về Việt làm chơi á ừ. mình có thấy có mấy ông sư tạo đầu tối ờ, là xuất ờ, xuất trận nha ban ngày thì là ở đâu gần Bình phật tối thì ờ, xuất trận đi hát với nhau nhưng <laughs> mà mới được là mắng thì ấp này e night every này thì go tôi hát với nhau rồi mới yes. <laughs> oh my god Đúng rồi. Ừ, hát với nhau. <laughs> sen sen soi vậy chứ ừ. Ừ. hát toàn là yêu đương mùi mẫn không à ừ. bó tài luôn ừ, ngon quá hậu còn nấu này cho anh ngon chết à, ngon. Okay. Well, first time. Mm, boil it for that. Right. Đũa rồi, đũa ăn ngọt thiết ôi da mình không có răng nữa là bà xã dạ. con um, cắt nhỏ ra rồi um, luộc luộc trước luộc dạ. trước rồi mềm á rồi bà, bà, bà xã với xào với nước tương thank you vậy chứ hậu làm này ngon giống như ở việt nam mà ở Việt Nam người ta làm, làm dây như này là làm mỏng được rồi ngon quá uhm. uhm. thấy quê đó uhm. các bạn bà xã làm đã trứng nè uhm. ăn với um, cơm tấm á à, ngon các bạn bà xã giỏi ha à các bạn cho cho mình một đăng ký nha các bạn nhớ đăng ký với ơi ờ, viết lời nhắn cho ờ, hỏi thăm bà xã nha bà xã làm đồ ăn ngon mà các bạn hậu về mở ờ, mở quán cơm chả đi à, ở Việt Nam nha ừ hậu về Việt Nam mở quán cơm chả còn cái này như đây coi làm gì đây đây là có sạch nếu mà nếu mà hậu ghen là ừ. nuôi con gái hả Đấy. Dạ. bước qua xác chết của hậu hả dạ. ừ. hậu ừ, ghen ừ, nó kêu Billy said uh, same thing uh, tomato xem là chào chị hậu không có ghen ừ. như không có ai bằng được chị không có ai bằng được chị cho nên không chị không có ghen đôi khi nào tôi thấy luôn người nào hơn được chị á chị bây giờ uhm. thôi người ừ. không chúc các bạn ngày ừ. thứ sáu vui vẻ ừ. là bà xã về mai mốt về Việt Nam mở ờ, mở quán ờ, bán ờ, buổi sáng được rồi đó à. đúng không bye bye non quá. bye bye See you. May the weather be clear by then. oh. <laughs> clear weather or nice weather. Oh. Bye. Mm. <sighs> Yeah, lucky. It's done. Oh, probably. Oh.